chắn biển đông ngăn sóng to cuồn thét mẹ nuôi nghĩa tình nam bắc mẹ xòa tóc thu buồn xanh ngát trải gần sóng diêu kỳ hoa khúc hát du ngàn đời một dáng lũy thép với giá son kiên trung vừng giữa bao tô dưới đá bóng ung dung vẫn che bên nôi ngọt du trong hương thơm đồng nội lời hát chưa cánh cỏ bay là hòa điệu ly đêm mai còn ngân nga mai dù con đi xa nhịp trường giang vu ra tạc nỗi nhớ có bãi dâu nương ngô đồng khói lửa đêm mẹ thôi hanh hao đã qua đi mau thở trong lao đao thân có lầm lỗi rồi nơi lớp lớp đàn con sau lòng hằng ước muôn mai mẹ thanh cao xây đài hoa không tên từng ngày xin dâng lên rằng người mãi giang đưa thành quái xoay lưng chắn biển đông ngăn sóng to cuồn thét mẹ nuôi nghĩa tình nam bắc mẹ xòa tóc thu buồn xanh ngát trải gần sóng diêu kỳ hoa khúc hát du ngàn đời một răng lũy thép với giá son kiên trung vừng giữa bao tô dưới đàn bom ung dung vẫn che bên nôi ngọt du trong hương thơm đồng đội lời hát chưa cánh cò bay là hòa điệu ly đêm mai còn ngân nga mai dù con đi xa nhịp trường giang vu ra tạc nỗi nhớ yêu con vươn cao dập tắt khói lửa điềm mẹ thôi hành hao đã qua đi mau thở trong lao đao thân có lặn lội rồi nơi lớp lớp đàn con sau lòng hằng ước muôn mai mẹ thanh cao xây đài hoa không tên từng ngày xin dâng lên rằng người mãi giang đưa mẹ Oh.